phận đời người số kiếp đã an bài sao đêm đêm nhớ thương mi sầu không ngờ cánh hồng đã úa giấc mơ cũng dần tàn